à đồ hôm này có mình mình luôn đã à. lật qua à, mới đâu có thằng bị giết rồi à. like Ê à, thấy nhà mở cửa thấy nghi nghi rồi quỷ dụ chắc gã có gì để lấy đi bye rõ ràng ở đâu thấy nào xuống đâu ta kỹ tranh thủ chạy vòng thôi vô tình đụng được cục sình 38 Đấy, có sai cả cái ba lô ờ. đú đầu Trời ơi, máu Không có ba lô Ôi, ba lô, ba lô đi xuống à thấy rồi sao quá rồi nó tàn không mong manh không thấy một bóng người Ai... rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi mới nói động không mong manh không thấy một người lúp đồ thôi à nín thở khỏi đó lát Đó lát chạy không nổi luôn kìa phải có gì không này kit energy ba lô 2 mình ba lô mấy đây ba lô 1 nón 2 đạn 5 đạn 7 lấy luôn AKM Đấy, con này đạn mấy đạn 5 hả à, vậy đi tiếng gì ta Ê, cái dòng nó xiết rồi cái nhà đã cao quá nguy hiểm quá vãi súng này SK12 hai dao Ê, gì vậy? chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn rồi chạy à, dòng xa quá à, bắn đi bắn đi con chó bắn đi ừ bắn đi rồi nhà này bị lúp luôn kìa vãi cắm đầu cũng có chạy vô rồi bỏ xuống chạy tao mà vô được dòng trắng là tao đợi mày luôn á từ trên chạy xuống tới đây trời ơi cho tăng lực rồi mà chạy còn chưa thấy gì còn một chai tăng lực xa thằng phía sau luôn á. đây đây đây né ra né ra khu vực đang thả bơm rồi hết rồi nhà này đi đây xe xe xe Cũng lớp nó là ngon rồi biển luôn 哎，就。 trời ê vậy vậy vậy vậy vậy bộ lên chơi cho tụi bay kiếm người để giết nha chết rồi dòng đã thu hẹp nữa rồi sai rồi kìa thấy gì chưa một chiếc xe đi theo vô nó bị vị trí trước đó. vậy Ôi, nó nghĩ nó bắt liền trai trời ơi nhảm tin chạy ừ, bực mình chạy nhanh tự chết luôn quá C18 cộng 2 C18 4 đủ rồi mà C19 cộng 3 Rồi vô nha Alo alo Ờ à, alo alo nghe đây oh. mời cá sốt cà chua nhỉ à, ờ, à, ờ, Ông ông mời phải không Tên tôi Trang nha chết nha Mời cá, cá sốt cà chua đít nghiền nhỉ Mời đi mời đi mời đi không chết đâu rồi nè tôi nè mời đi mời đi ha tôi mời ông mời ông mời chua sốt cà chua hả tên hả cá, cá sốt cà chua mời cho mời cho ờ rồi ờ, rồi ờ, mời kìa ông đánh cái tên vô đi cho ông ông dây dây ông thấy không ông mời kìa ờ thấy rồi thấy rồi tôi ờ, rồi CN 19 cộng 1 Mời lốt mấy cái thằng ngố đang in game ở trong mét kìa rồi nó vô kìa destiny destiny đọc tên luôn nha đọc tên luôn nha à, tên y chang rất rõ mà copy pass vô đi đây đó rồi rồi đâu rồi ô oh, nên... ông nào phong cách da đen dữ nên nên tôi không bị đi con lết đấy tôi bị đi con lết đấy chờ chút đang lót game chờ chút destiny á đang lót game chờ chút đây tôi để tôi không biết tôi lên đây tôi lên đây chờ chút nữa em đóng bài đi vô rồi đó rồi hết đi đi ra đi hết rồi đây ông nào chơi đi vậy ông dạ, dạ, nào đó nào đó à đúng hết rồi cầu mong là không bị disconnect nữa đổi mạng rồi mạng nhà hay mạng mạng internet ông nghĩ là mạng nhà nó hai mạng nữa à? <laughs> ai biết được ông chơi hai mạng sao đầu tư thế đầu tư luôn cái cái wifi á cái wifi bắt wifi sớm má chơi vừa ấy vào hai game đều edit con lách của FPT ấy ờ FPT hả FPT thì có ngon đâu là đang chơi thử CMC hình như cũng hơi hơi lác lác tôi tôi làm cái fpt này tôi cũng tôi cũng chửi đó mà làm ăn cái tức vậy FPT ở đâu thành phố hả à, tôi làm ở FPT Software à thành phố Hồ Chí Minh rồi sao không bao giờ không bao giờ xài ờ, hàng của FPT đâu bạn xài Viettel à, nãy nãy cầm nãy nốt bụi xong rồi cầm súng chui ra đang tính bắn nó quên chưa nạp đạn chết mẹ luôn <laughs> vào đây nhá Cứ đây đạn rảy nhảy dù là bị đít con lích chín mười chín bay hướng uh, OH rồi giờ muốn đâu ờ. đếm đếm mọi ba nhảy đi cho nó đúng Đừng đâu giờ Đừng rớt turbo rồi ờ, Đường hóc á hả? Ờ, góc kìa Bị càng đường Cho tàu độ đi Hả? Cho tàu độ đi ông bảo gì vậy? giờ nhảy rô hóc đúng không nhảy rô hóc ha, ha Botinki vô cái cạn rồi cuối cùng ra, kìa Rebon vậy hả ừ